kênh Facebook của Di đó là chọn dẫn đầu ngưng do dự mua chiếc xe Mercedes-Benz chỉ với là 50 5 triệu đồng trên một tháng thôi đó thì uh, khi mà đi đăng cái thông tin này lên trên cái mạng như vậy bạn có rất là nhiều những anh chị khách hàng quan tâm và Di cũng đã giao cho uh, cũng như rất là nhiều rồi đó thì anh Thiện cũng là một trong những cái vị khách hàng đó khi mà thấy cái thông tin Di đăng lên thì anh Thiện đã liên hệ ngay cho Di cũng như là ngày hôm nay là Di mới có buổi bàn giao xe cho anh Thiện nè thì anh Thiện là một cái vị khách hàng chuyên đầu tư cái lĩnh vực là cho thuê xe tự lái các bạn và tại sao anh Thiện quyết định chọn cái chương trình này thì một lát nữa khi mà đến nơi à, gặp anh Thiện giao xe cho anh Thiện thì Di sẽ à, nhờ anh Thiện chia sẻ cho các bạn biết ha cũng như là cùng Di giao xe cho anh Thiện luôn ok hẹn gặp lại các bạn nha Khoa Anh Thiện nhận xe ngày hôm qua là ngay ngày à, kỷ niệm uh, à, Model Day rồi <laughs> à, Rất là cảm ơn anh Thiện ha Bởi vì là anh Thiện đã uh, tin tưởng ủng hộ em cũng như là chọn chiếc xe Mercedes-Benz C180 đó thì à, phục vụ cho cái công việc của anh thì à, em chúc cho anh ha, và gia đình thật nhiều sức khỏe thật dạ. nhiều niềm vui cũng như là à, có coi như là mọi cái công việc đều thuận lợi trên chiếc xe C 180 này rồi cảm ơn anh nhiều <laughs> dạ rồi cảm ơn rồi ghê dạ giờ gửi xe đâu ta dạ ở đây mà đây <laughs> cô vậy con mời cô ra nhận xe chung với anh thiện luôn ha thôi hàng em đi hàng em đi em <laughs> em thôi qua anh Thiện nhận xe là ngay cái ngày à, nếu mà ngày hôm qua ngày chủ nhật là ngày model day ha à. vui ngày uh, của mẹ à. tại vì uh, qua thì đúng đúng ngày của em à. em ừ, chỉ có gọi với mẫu à nay đúng ngày dạ tiện nhận xe có đúng giờ đây em xin phép kẹp cái micro rồi, dạ ok dạ tại cũng nhận xe cũng đúng ngày ngọ mà <laughs> giờ cũng là giờ ngọ mà ủa bữa rồi là như là anh thiện dự tính lấy trên chiếc xe nữa thì sao rồi thì em đang nghiên cứu thì ờ, đang ờ, nhảy ờ, nhắc thị trường coi sao thì ổn thì chắc khoảng tháng sáng bạn đấy em chết nữa sáng bảy em chết nữa thì cũng chắc... chọn cái chương trình này luôn thì chương trình thì tới chừng nào ta em nghe nói tháng năm mà tháng tư ừ, tháng năm mà thì nếu mà tại vì anh Thiện đã có một cái khoản booking coi như là là khách hàng bên đây rồi đó cũng như là đã chọn cái chương trình cho chiếc xe C180 này rồi thì Được. nếu mà anh Thiện có cái có cái mà mà mà mà dự tính trong tháng 6 á, thì chắc là anh Thiện đặt thêm cái đây thêm xe nữa đi em sẽ à, booking bên em cũng như booking bên chỗ tiến bên TV Bang luôn rồi để giữ cái khoản uh, à, giải ngân đó cho anh rồi à. tại vì à, được thì uh, tháng 6 mà khi dương văn phòng thì con này sẽ em sẽ mở thị trường với từ con này để yeah. Dạ. cho nó nhấp nó nhấp được thì em sẽ đẩy thêm con em e về <laughs> thì à, phải gấp trước dạ sẵn đây thì à, cũng xin nhờ anh Thiện ha chia dạ. sẻ thêm một vài cái thông tin là tại sao anh Thiện chọn cái chiếc xe C180 AMC này đó làm cái chiếc xe mà anh Thiện kinh doanh cũng như là tại sao anh Thiện quyết định chọn cái chương trình là chọn dẫn đầu mua do dự mua xe Mercedes-Benz chỉ với 5 triệu đồng <laughs> à, tại vì theo em là theo chương trình này đó nó quá hợp lý về tài chính với những dạ. người, người kinh doanh như bên em em mà kinh doanh về tự lái thì một tháng nó chỉ trả 5 triệu rưỡi thì nó lại quá hợp về túi tiền và cái uh, thời gian trả của nó cũng ok và cái chương trình thì thì em nghĩ là quá tuyệt vời để uh, à, những người đầu tư như em. dạ nếu mà 5 triệu đồng một tháng mà cái chiếc xe C180 MG này chắc là một ngày là anh đã lấy lại được nếu nói là khoảng hai khoảng hai ngày làm lấy được tiền là ờ, tiền tiền cho thuê à hai ngày là hai ngày là đủ, đủ đã đủ tiền trả cho đủ. một tháng của nó rồi ờ <laughs> coi như hai ngày là đã anh thiền đã trả đủ cái tiền mà cho thuê cả một tháng rồi đó các bạn đúng rồi đó thì à, với lại anh thiện à, coi như là bữa rồi là coi như khi mà lấy chiếc xe này hầu như là anh thiện không bỏ ra đồng nào nữa đúng không đúng rồi thì à, em thường hay có chơi một cái đồng bẫy là về kinh tế là em có xe em sẽ đưa ngân hàng và sẽ vay ngược lại đó và nó sẽ là người trả tiền cho con này người trả tiền cho con này luôn coi như là anh thiện mua chiếc xe c 100 80 à, MC này là nhờ một cái chiếc xe kia làm đòn bẩy chiếc đúng, xe của anh hiện đang đúng, có đúng sẵn rồi, đúng rồi. để làm đòn bẩy coi như là đưa vào ngân hàng để lấy cái khoản tiền vốn thì có và để vào con này luôn đúng rồi coi như là anh Thiện mua cái chiếc xe C180 MC này hầu như là anh Thiện sẽ không bỏ ra đồng nào mà còn dư đúng không à, còn dư là 50 <laughs> còn dư 50 triệu luôn đó anh Thiện chỉ cần lấy 5, 500 triệu trong cái chiếc xe kia ra thôi các bạn là đã mua được chiếc xe này rồi và còn đã dư 5, 50 triệu để anh anh, anh Thiện coi như là xài chơi luôn nên là phải sạc là về là phải độ dán lên <laughs> dạ yeah. Dạ. đó hy vọng là với cái chiếc xe uh, C180 AMG này thì uh, anh Thiện sẽ coi như là uh, mau nhanh nhất có thể lấy lại coi như là cả chiếc xe này luôn thì à. em uh, hy vọng là trong tầm khoảng uh, một năm là sẽ lấy được cái vốn khoảng uh, bỏ ra nó khoảng 450 triệu ừ. là khoảng một năm sẽ lấy được thì theo uh, kỳ vọng của em thì sẽ được hay không wow <laughs> dạ thì à, nếu mà anh thiện coi như là lấy nhanh như vậy thì chắc là anh thiện còn sẽ mua của di thêm à, không phải là một xe nữa mà các bạn còn rất là nhiều xe nữa đúng không thiện à, rất là chắc chắn anh <laughs> <laughs> hiện tại bây giờ thì anh thiện có khoảng bao nhiêu đầu xe rồi à, nếu mà em bước tên thì khoảng năm nhưng mà em đang quản lý tầm khoảng 25 đầu xe 25 đầu xe à, đầu riêng tự lái và bây giờ anh thiện đang chuẩn bị có giống như là chuyển dần sang cái xe sang đúng rồi thì em đang từng bước ờ, là cơ cấu là em sẽ chuyển qua dòng xe sang hết em kinh doanh xe sang còn xe cỏ từng bước sẽ cho nó lui về sao tại vì cái ờ, phân khúc xe sang thì nó sẽ khách hàng tiềm năng hơn và nó ổn định hơn về xe cỏ về ờ, độ ờ, giống như là đi lại của khách như thế nào nào về diễn bảo diễn xe như thế nào à. coi như là nếu mà sắp tới là chắc là anh rút xe cỏ ra luôn dạ thì em chỉ giữ lại cái phân khúc nếu mà tầm khoảng dòng B thôi dòng C là với dòng D làm sẽ rút ra luôn em chỉ từ dòng B hoặc là dòng xe sang thôi là từ Vin với mẹ nó sẽ đẩy còn viên mẹ đường sẽ đẩy những cái dòng khác về nữa <laughs> ok thôi rất là cảm ơn anh thiện cũng như dạ. là anh thiện có những cái chia sẻ cũng như là à, coi như anh thiện là di phải tắt khe rất là kỹ rồi các bạn bởi vì là trong tương lai chắc là anh thiện mua xe của di rất là nhiều đó ok cảm ơn anh dạ. thiện một lần nữa Dạ, ok. <laughs> dạ thôi bây giờ em sẽ mời anh thiện coi như là kéo tấm rèm này ra ha Dạ. em sẽ đi một hai ba cái anh thiện kéo tấm rèm của chiếc xe anh thiện ra nha Giờ dạ, mình cái dưới thì cái sao ta? à, anh đứng ở đây đi anh đứng ở cái đây Rồi. đó em sẽ phụ anh kéo nha anh thiện đứng đây đi một hai ba rồi ok à. rồi chụp hình ha thiện ha dạ ok anh thiện là một vị khách hàng rất là trẻ nha các bạn và còn à, độc thân luôn nha bạn <laughs> rất là giỏi dạ yeah. anh thiện đứng đây em chụp hình cho đây dạ, là dạ, ok ủa mẹ không ta để kêu mẹ coi xe coi xe cái dạ để bà già coi xe chắc cô đứng xích xích vô xe xích xích vô cho đẹp <laughs> rồi một hai ba dưa lên nha cười lên cho cô một hai ba Cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Rồi ok sang mình à, vô nha chìa khóa này chắc là anh thiện biết rồi được ha thì à, cũng có ba cái nút thôi nút lóc mà nút khóa nè mở với lại mở, giữ 3 giây nó sẽ mở cấp à, độ kìa đó. ngoài ra thì khi mà anh thiện mà đậu xe ngoài trời á có thể là bên trong nhiệt độ nóng ha mình có thể hạ cái kính này xuống để cho cái hệ thống nó thoát ra ngoài á à thì anh Thiện bấm cái nút ờ, mở cửa giữ luôn nhưng mà ừ. với tính năng này anh Thiện đứng trong khoảng tầm 3 ờ, mét ừ. 3 mét quay lại thôi chứ không có đứng xa ngoài kia thì được không được rồi, rồi. Đó, còn ví dụ khi mà đi ra ngoài mà anh Thiện thấy mà cái cửa của nào là mình chưa có đóng ha rồi. thì mình có thể là bấm cái nút một cái cửa kính nào đó mà chưa có đóng rồi. thì anh có thể bấm cái nút này giữ luôn nút khóa giữ luôn rồi. thì nó sẽ cái kính nào nó chưa đóng thì nó sẽ đã đóng lại cho mình rồi, okay. à ok vậy dạ. rồi. thôi đó ngoài ra thì các chiếc xe của anh Thiện nó có một cái tính năng nữa gọi là tính năng chống trộm tính chống trộm có nghĩa là khi mà mình mở cửa thì bình thường này anh Thiện thấy là mình mở cửa hết tất cả luôn dạ. nhưng mà với tính năng chống trộm thì mình khi mà mình mở cửa chỉ mở đúng cái cửa tài xế thôi còn ừ. lại những cái cửa khác còn lại kể cả cốp sau nó vẫn đóng dạ. thì anh Thiện muốn cài cái tính năng đó thì anh Thiện bấm nút khóa và mở khóa giữ luôn dạ. trong vòng 10 giây anh Thiện sẽ thấy cái đèn nó chớp lên nè rồi đó, lúc đó thì khi anh thiện mở anh thì thấy mấy cửa kia vẫn đóng nè anh thiện hả? nè rồi đó nó chỉ mở còn cái cửa tài của mình thôi rồi rồi đó thì với cái tính năng này thì nó sẽ an toàn hơn khi mà anh thiện đi anh thiện để đồ túi sách đồ của anh thiện bên bên cạnh ha rồi rồi, dạ rồi còn tính năng trong là cũng tương tự mấy cái kia đúng không ta dạ, còn muốn ờ, trở lại bình thường thì bấm nút giữ lại thì dạ. nó sẽ trở lại cái này ok hơn được anh uh, ờ, thiết lập như luôn đi à thì uh, cho nó dễ hơn dạ dạ yeah, ok Đấy. ha em mời anh thiện ra sao nha rồi dạ. đó thì đây là những cái đồ em ờ, cái này dây gì ta cái dây để anh sạc điện thoại à dạ sạc điện thoại cho iphone với là cho samsung samsung rồi cái này đó. này anh thiện để ờ, giấy tờ ha rồi dạ. để mà mà mà mà à, để giấy tờ xe rồi dạ. Còn đây là cái hộp quà em tặng cho anh thiện à, rồi, Đó, thiện về anh thiện nhớ lấy ra nha dạ rồi ok rồi đây là những cái đồ dùng theo xe thôi nhưng mà không có ờ, bánh phụ đúng không ta dạ sẽ không có bánh xe dự phòng nó có một cái vỏ để anh thiện để đồ ở đây à đó. còn lại thôi ở đây thì có thể gặp được ghế nè anh thiện biết rồi đúng không dạ luôn rồi đó, mình đóng lại bằng tay cái nắp xăng thì ở trong nó cũng không có nó, nó nút mở xăng Ủa mà, là... mà khi anh Thiện đi uh, giao xe cho có cần phải hướng dẫn cho khách không ta? Ừ, nếu mà nói là cái bên à, em là tài xế nó sẽ hỗ trợ khách là khách không biết gì sẽ chỉ chỉ chỉ sơ bộ cho khách còn nếu mà khách chạy mà có vấn đề gì thì chặt sẽ điện về tụi em sẽ chỉ uh, bằng video call à video call ha rồi, dạ, Thế chắc là em sẽ hướng dẫn cho anh thiện cũng uh, kỹ kỹ xíu đi để, <laughs> ok để uh, <laughs> khi còn hướng dẫn cho mấy mấy Tôi không có mày phải điện anh nữa <laughs> à, không cứ gọi cho di dạ, dạ. cái nắp xăng này thì nó sẽ không có cái nút nào để mở nắp xăng hết dạ. đó chẳng hạn mình phải ấn là mình mở dạ. lóc mình lớn dạ cái cái, cái nó lóc cùng với cái cửa cái cửa mình lóc thì cái nắp xăng lóc luôn dạ. còn cái cửa anh thiện bấm mở thì nó sẽ bấm vào đây nó sẽ mở rồi dạ, ok dạ đổ xăng là bên này bao nhiêu lít ta à, bình này á bình này anh đổ khoảng tầm 60 uh, 60 lít trên 6 lít dự trữ 60 lít rồi là ờ, những người trung gần bảy chục okay. thì giống như mấy chắc, em nghĩ chắc ờ, những cái phân khúc xe như thế này nó cũng sẽ giống giống nhau đúng không? Rồi. Dạ. Thì bên em thì ờ, mấy cái dòng xe kia cũng khoảng tầm là 70 đến 75 tùy. 75. Rồi ừ. mấy xe cỏ thì tầm khoảng 40 đến 45. Ừ. Dạ. Thì khi mà đạp thắng thì gạt xuống là D, D là chạy tới nè, lùi R là gạt lên nè. Dạ. Còn khi mà anh hiện bấm vào đây là đậu xe đó thì cái xe của mình về cái hệ thống thắng tay nó cũng sẽ tự động luôn khi mà anh Thiện đóng hết các cửa rồi thì khi mà mình vào số D tự động nó xả thắng tay à. tự động xả thắng tay nó chạy thôi còn đi xuống xe nó cũng tự động nó khóa thắng tay dạ. cũng không cần phải nhớ là bật thắng tay hay là khóa thắng tay nữa rồi. dạ à, còn đèn thì cũng tự động luôn anh ha mình cứ để chế độ đèn ở chế độ auto, auto. À, anh Thiện xe về auto em rồi. À, auto rồi là cứ thế mà chạy thôi rồi. chạy từ tháng này qua tháng nọ luôn cũng được Ừ. khi xuống hầm cũng động tự động nó bật đèn lên này nọ hết rồi rồi ha. ok đó, về rồi. À, chức năng là cũng giống tự tự mấy kia hả ta dạ về chức năng thì à, hầu như chắc là anh thiện nhìn vào anh thiện cũng sẽ biết tại vì anh thiện cũng có rất là nhiều xe <laughs> cũng như nhiều dòng xe rồi. rồi đó anh nhìn anh thiện nhìn vô nè hầu như là những cái ký hiệu này nó sẽ giống nhau hết nè. độ hai bên là thiện chỉnh nè độ lớn nhỏ hai bên khu vực này chỉnh máy lạnh nè yeah. đó, rồi hướng gió rồi quạt gió cấp độ gió này không tô máy lạnh được. sưởi kính rồi à, đó nó được. trong cái ngoài này nọ nó hầu như nó, nó nó giống nhau hết rồi đây không có sạc không dây đúng không anh dạ không có sạc không dây anh ừ. tiện sạc giùm em ở trong này rồi đúng không đây dạ à. kết nối với Apple CarPlay trong này luôn rồi ok chế độ lái của xe thì nó sẽ ở đây nè thì ha dạ đó, bình thường thì xe của mình mặc định là chế độ lái comfort còn dù khi mà tùy theo cái nhu cầu mình lái thì mình có thể là chỉnh ở đây đó thể thao hoặc là thể thao cộng nó sẽ hiện lên trên này hết rồi dạ, okay. giờ từ khi ờ, đặt cọc mua chiếc xe về là đầu tiên lên xe <laughs> mà bữa giờ có khách hàng hỏi hay hỏi anh thiện xe này chưa ừ, bên em bữa giờ là tại vì khách cũng hỏi mấy lần rồi là hỏi bên em là có mẹ hay không à. thì nói là chắc khoảng là đầu tháng năm thì mới về thì bữa giờ cũng nói chung là xe về là ngày mai ta có khách rồi oh. <laughs> là khách đã đặt đó dạ. <laughs> rồi xe ngày mai là, là có vài triệu đặt nó đi ờ, liền liền, rồi. oh. wow ừ, ừ, ừ, rồi xe mới luôn chắc đầy đảo ha dạ cảm giác là được chiếc xe mới uh, chạy đảo thì uh, bên em có vài khách hàng là kiểu như là luôn luôn thích bốc tem xe mới oh. là cái xe nào mới về là oh. liên hệ em trước là sẽ đặt trước có khi là em có một chiếc là Sorento là vừa mới về yeah. Dạ. xong bây giờ là khách hàng là lấy chạy luôn và đến hiện tại là ký tháng và còn kêu là xe chạy rất ngon và biển số là ok nên đi kia em bán lại <laughs> vậy hả trời thuê xe người ta kêu tao bán lại luôn hả thì đó giờ Đâu là xe em giờ mua với gì bán được bao nhiêu được thì chị mua luôn à. tại vì xe em làm ăn được thì đó à. nên là em có đồng khách vài khách hàng như thế là à. cứ thuê xe xong cái yêu cầu mà có bán xe không bán luôn à. chắc là chị đó là khách hàng mối của anh hiền đúng không khách hàng cũng lần đầu tiên làm việc nhưng mà làm việc xong thì lại thân quen rồi từ từng bước là nói chung là chắc là sách cái cách là tuyệt quá dạ. với lại uh, xe còi bên em là được cái ưu tiên là xe luôn giao khách là phải sạch dạ. luôn luôn phải sạch và coi những chiếc xe của um, mình coi là xe của người ta là bước lên là như là không phải là xe thuê mà là xe của chính bản thân họ à tại vì khi mà chiếc xe mà nó sạch sẽ như thế này nè khi mà mình lên chiếc xe mình cảm thấy nó thoải mái ừ. đúng không ạ đúng thoải rồi mái lắm. <laughs> rồi dạ. sao cũng như là cái đó mình, mình tôn trọng khách hàng đó đúng không đúng rồi ha. tại vì em muốn làm theo cái gọi là xe mình đang từng bước mình muốn dẫn đầu vấn đề là cho thuê xe mà hiểu dạng là tính bằng sau quay cũng uh, giống như à. sao thì của bên uh, là khách sạn thì em sẽ là đánh giá sao trên đây à. trên xe là xe lúc nào cũng phải là sạch sẽ thơm tho và luôn luôn là mới nhất có thể cho khách là khách hàng coi dưới xe đâu như xe của họ chứ không phải là xe quen rất là hay luôn á dạ. <laughs> bữa rồi thì Di cũng có tới nhà anh Thiện ở bạn à, nhà anh Thiện thì à, cái sân đậu được coi như là chục, chục xe anh Thiện hả? Dạ anh chục anh. À, được cả chục xe luôn các bạn và Di thấy tới thì thấy mấy anh đang vệ sinh xe rất là kỹ luôn. Ở nhà thì có đầy đủ những cái thiết bị để vệ sinh xe, máy rửa xe, hút bụi đầy đủ hết tất cả mọi thứ luôn mà mấy anh em làm kỹ cực kỳ luôn. <laughs> tại tháng 6 này em hay chưa văn phòng một cái detailing riêng của tụi em mà là vừa chăm sóc xe cho khách và vừa chăm sóc xe của xe của em tụi em dạ vì là 11 là anh thiện gom hết luôn rồi thì cái nồi liên quan về xe thì dán làm <laughs> kể cả là thu mua xe luôn đúng không rồi dạ. thu thì em cũng đang liên kết với anh em là chắc ờ, mở cái kênh là mua bán xe cũ nữa à. Ờ. rồi dạ. dạ thì các bạn nào mà có muốn thuê xe của anh thiện ha thì ờ, cứ liên hệ với anh thiện ha thì thiện dạ, dạ. số điện thoại của anh luôn luôn không thì ok anh thì em có số hotline của ờ, bên em mà à cái số hotline của anh thiện ha dạ dạ Di sẽ để số hotline của anh thiện luôn các bạn nào mà muốn thuê xe mercedes benz hoặc là thuê những cái dòng xe khác ha các bạn có thể là liên hệ qua uh, anh thiện đó anh thiện cũng sẽ có cái uh, giá đặc biệt đúng rồi có sẽ có cái cờ uh, riêng dạ. đập bát rồi anh duy <laughs> <laughs> nhưng mà nếu mà sau hai chắc anh làm xe màu trắng nữa thế ừ, tùy tùy khách hàng à dạ. có khách hàng là cần màu đỏ có khách hàng màu trắng nên là cũng phải tùy về coi nhấp thị trường như thế nào coi khách hàng nhu cầu cái này như thế nào đỏ và trắng thì đều làm sao 162 ok rồi dạ, ok dạ. với bữa giờ đang dịch của anh cũng sợ dạ. <laughs> cái 200 thì em sẽ có một chiếc trong này em thấy như này có chiếc đẹp phải không à, ở đó có một chiếc là nhưng mà chắc anh coi chiếc ở trong này đi rồi dạ, ok à, chiếc đó có mẹ mau bữa uh, em có khách hàng á, mà họ muốn mua uh, hỏi để mà mà thuê cái chiếc xe S mà làm xe cưới á mà một ừ. ngày tới mười mấy triệu luôn á. ừ. không phải một ngày là mấy tiếng à đâu đâu tới mười mấy triệu ta 11 12 triệu gì đó không tới Dạ. tại em ghim đây thì nếu mà mẹ S400 thì S450 ờ, chứ tầm khoảng 8 ờ, triệu 8 triệu không? Dạ. dạ kể cả ờ, Watcher hay là Lambo có thôi Lambo có luôn? Dạ thì uh, Lambo thì nó hơi mắc chút khoảng uh, gần 2 ngàn mấy một uh, 4 tiếng một, 4 tiếng 4 tiếng 4 tiếng. 4 tiếng 50 cây là khoảng 2 ngàn mấy đô là đi trong thành phố thôi đi trong nội thành còn đi ngoài thành thì nó sẽ khác à. còn nếu mà gì bọt chơi thì khoảng ngàn mấy à, bọt chơi khoảng ngàn mấy dạ à, Panamera à, 350 còn Mac S Mac E thì nó sẽ giá nó khác Mac E S khoảng tầm 8 ờ, triệu 9 triệu hả tôi tôi mấy triệu đâu mấy triệu hơi cao thì chắc là chắc đi chắc nghĩ chắc giờ Đấy, cao xe, hơn chiếc xe đó cái biển số đẹp hay sao nếu biển số đẹp coi chừng là biển số 5 số 7 đúng rồi 5 số 7 đâu biết à, cũng cho thuê xe dạ. đó. thì ờ, bên đó là ông, ông anh đó là tất cả biển số đẹp như 5 số 7 hoặc là con uh, Mercedes 300 3, 5 số 1 đúng rồi lần đó thì tại có bán đẹp thì nó sẽ giá hơi cao một chút biển số đẹp mắc hơn đúng không dạ, đúng rồi. em hỏi hình như anh báo là một khoảng 11 triệu dạ, đúng, rồi coi cái xe e này con chắc là à, cô cô cho cô xem cái trong nội thất này chiếc e em đây lái ta chỉ ngồi thôi mà dạ dạ ta đọc ta đâu có lái rồi ngồi trước kia ngồi ấy ngồi ghế này nè <laughs> <laughs> ngồi ghế phụ á con dạ chỉ nào đi với em thì mới ngồi trước còn đi với nhà thì là em em là tài xế à chở mẹ nhỏ em gái nữa dạ <laughs> bé kia 3 tháng nữa nó mới lấy bằng dạ tại vì chưa lấy bằng lúc đó con mua thêm chiếc nữa <laughs> nó thì ba nó mua xe mới nó ra để lại cho nó đó dạ rồi đi đi con gì còn đi ra nội qua nội nè à? dạ mình hồi bệnh rồi để gì để về à, xem mờ à, được cái bắp nha dạ có gì à, anh em mình cứ liên hệ ok ok anh dạ cảm ơn cô cảm ơn anh thiện